phố đông bao người mà ai đâu biết trong lòng này vỡ tan chiều đau như thế ta vòng tay đàn để sao trôi mãi trôi hoa trôi yên bình chỉ có trái tim này chết câm chỉ có mối tình chẳng quay về ngày không anh thời gian lặng lẽ trôi mau khi trái tim